Hải đang uh, xin chào bạn sau đây Hải đang uh, à, xin giới thiệu các bạn à, phụ kiện à, dựng cần cụ thể hơn là dựng cần ba khúc dạ. Hải đang chuyên dụng dựng cần ba khúc các bạn có thể dựng cần hai khúc Hải đang cũng có thể vẫn dựng nhưng mà chủ yếu là dựng ba khúc vì Hải đang ở ngoài này câu lục nhiều ngoài miền Bắc câu lục nhiều nên là Hải đang chuyên ba khúc đây Ờ, chỉ và bát khoen và mút để ờ, dựng cần ba khúc đấy bạn ờ. chi tiết Hải Đăng sẽ review chi tiết từng sản phẩm một đây là bit đít cần của chuyên dụng cho gần ba khúc các bạn đây bạn đây là vòng kim loại đo đường kính của ờ, cái đít này là đường kính 20 ờ, các bạn nhé Đấy, đường kính ở mút đây là mút 23 các bạn đường kính ờ, một đầu 23 đầu này 24 một đầu 23 một đầu 24 chỉ thì Hải đang có một 11 màu màu trắng này này màu trắng màu xanh này màu xanh xanh màu trắng này thì phải bọc mà trong túi ni lông để phòng nó bẩn màu trắng nó bẩn lắm ạ dễ bắt bụi màu xanh à, kim tuyến màu à, vàng kim tuyến màu đỏ màu tím hồng màu vàng Đấy. Đấy màu đây là bát à, Fuji NS7 đây các bạn Fuji các bạn size NS7 các bạn nhé Fuji Pad Fuji NS7 dùng uh, cần ờ, ba khúc đang ờ, vừa về một lô đủ cho bạn nào có nhu cầu dựng cần Ờ, các bạn à, chế lại cần hoặc là sửa cần thì hải có đầy đủ phụ kiện keo thì về sau đây là khoen khoen à, màu đồng khói cũng à, Fuji các bạn nhé bạn này nhìn chữ Fuji này đang sẽ cận cảnh lại cho các bạn nhìn Đấy, bạn nhìn đầu alo còn bộ nó luôn Đấy. nhìn chữ Fuji đấy rồi dễ quen lấy quen to này các bạn dễ nhìn này Đấy. cái này rất đẹp đang ờ, quay cụ thể các bạn là đây chân khoen các bạn Đấy, chân khoen này đây là quen to nhất đấy đầu alo này cũng là to nhất các bạn các bạn à, để đăng này để cắt cái à, để kéo các cái đá ra để đo đường kính của cái đá của đầu alo các bạn xem này. đá này à, đường kính đá này to các bạn tầm 6 ly đấy các bạn các bạn chơi qua tất cả các loại vòng thoát cước thoát dù luôn do lại các bạn đang ướm chừng 6 ly nhưng mà nó chắc là hơn đấy các bạn 5, 6, 7 ly rưỡi các bạn khá là to đây đang à, đặt chuyên dụng cho cho câu lục các bạn câu dù thì nó vẫn thoát cước bình thường à, thoát dù bình thường đây các bạn nhá đo chính xác các bạn nhìn này đấy, 7 ly rưỡi đấy bạn chơi à, thoải mái quen thứ hai đây đây quen thứ hai đây bạn nhìn nhìn nhau một chút là 8 đi, ok rồi quen thứ ba nói chung là rất thoát cước các bạn thoát cước và thoát uh, dù 11 các bạn nhé quen thứ tư cả đầu alo thì xuống đấy là 10 ờ, đây là 14 tiếp đến các bạn là đi 18 ờ, đấy các bạn Đấy, 18 Quen to nhất các bạn Đấy. Đường kính đá quả quen to nhất là 25 các bạn nhé quá khá là thoát Về dòng cần 3 khúc thì dựng que này gần thoát Đấy, các bạn đặc biệt là các bạn câu uh, câu dù yêu cầu độ thoát không cả đang quay một lượt cho các bạn xem vừa rồi hải đang uh, ờ, giới thiệu các bạn uh, phụ kiện uh, thay thế và sửa chữa cần ba khúc đang ờ, Fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing